ngày ngày bông mưa đổ xuống nhà anh tan nát lòng vẫy cưới xe hòa em bước đi theo dù chờ mong bao năm người ta cũng chẳng về này một người yêu cách đôi dòng trời thành sông phải chi người thấu hết người bóng mưa đổ xuống là anh tan nát lòng vẫy cưới xe hoa